Thân chào các bạn à, Hôm nay mình ăn à, chè nè Chè này là bữa hôm qua bà xã nấu nè Đó. Mà hôm nay bà xã bỏ thêm à, đậu xanh vô nữa Đó. Ờ. Đó. Bà xã bỏ thêm đậu xanh vô nữa Đó. Cho nên là nó đặc hơn Đó. xâm, <laughs> xâm bộ lượng của bà xã là xâm bộ lượng kiểu ca đa với ờ, đậu xanh nữa này là cái cây này là cây cây oải hương cái cây này là thuộc giống của um, cho nên không có ăn được chỉ ờ, ờ, lấy mùi vậy thôi đuổi mũi này nọ rồi đó vậy thôi cây cây oải hương này ăn không được đó. không có tốt để dùng trong thực phẩm thì uh, nó cũng ra bông một tím rồi nọ đó. nhưng mà mình không có thể nào để dùng trong thực phẩm được vậy cây à, quả cây quả mà của pháp á, thì mình mới ăn được thôi còn cái cây này của brazil mình ăn không được đó thì à, mình chỉ trồng cho thơm mùi cho thơm vậy thôi rồi mình ví dụ mình à, đôi lúc mình nấu nước để cho nhà nó thơm các bạn đó thì hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái cái chuyện mà một cái cô cậu ờ, người ờ, ở ngoài Bắc đó mà đi du học bên ờ, Úc á không cậu như là nhảy lên chụp mấy cái lá cờ vàng á cờ Việt Nam Cộng Hòa đó trong ngày 30 tháng 4 nữa thì để chụp xuống rồi chửi bới um sùm nói tục nói tiểu đủ thứ hết không sỉ nhục lá cờ cờ vàng này nọ thấy không à, nói đúng ra thì à, nghĩa là bên thua cuộc á cũng đã 46 năm rồi bên thất cuộc cũng là cũng là 46 năm rồi không cái sự mà hòa giải dân tộc nếu mà làm như vậy á cái cô cậu á vi phạm vô nghị định 36 của Việt Nam của Việt Nam Cộng sản phải không ừ. cũng cũng cũng vậy đó, đã đi du học rồi đúng không đi du học thì mình ờ, du học đi ừ. học cũng có tốt ừ, qua nước người nữa qua úc nữa thì ờ, nếu mà làm làm cái cái hành động như vậy bên bên Singapore là bị ăn đập là bị bị cảnh sát bắt đánh rồi đánh tính dù mông cũng khoảng là hai chục hẹo á ngon cái đó là phá hoại tài sản tư gia của thành phố đó chứ không phải là mình khi mình sử dụng bên đó, đó thì nhà chính phủ bên đó cho cho Việt Nam Cộng Hòa những người uh, họ đi vượt biên này nọ họ đi tị nạn cộng sản họ treo đó là có được quyền của được sự chấp thuận của thành phố họ bên đó phải không nói cô cậu nhảy lên là như vậy á là chứng tỏ là có người nào phía sau suối dục suối và cải trâu ăn cứ kìa đó cho nên các bạn thấy không đó là như vậy và nói chung là bảy mười tám tuổi không? mà không không không suy nghĩ ra ấu trĩ quá không biết nếu mà ví dụ ở Việt Nam á cầm cái lá cờ vàng ra dục mạ Việt Nam Cộng Hòa không ai nói không không ai để ý cũng không ai nói vậy không nhưng ra nước ngoài á thì đừng nên làm cái chuyện đó tại vì sao không phải đất nước của mình mà cái người tị nạn họ chọn quốc gia họ định cư nâng quốc gia đó là quốc gia của họ quốc gia của người tị nạn luôn không <coughs> ta muốn treo gì ta treo <coughs> có sự chấp ờ, chấp thuận của thành phố thì sao mà cấm được ta được không cái nơi mà chuyện đó là chuyện tầm bậy đó rồi rồi có những người ờ, và ờ, bình luận này nọ những ờ, những người bình luận này nọ người người bên người che đủ thứ không mình ờ, mà nếu thì mình là sống ở nước trung lập lâu rồi thì ừ, nói là sẽ đúng thôi ta có cái câu cậu sai hoàn toàn ra nước ngoài không phải là nước của mình dù mình có đi du học nữa mình cũng không phải là dân của đó không nên mới là làm được cái chuyện đó đúng không làm vậy đó làm mắc mặt cho Việt Nam ừ, Việt Nam bị mang tiếng nhiều quá rồi ừ, du học sinh qua Nhật ăn cấp đồ đạc nọ người ta đủ thứ hết không rồi ừ, ừ, con gái và mang visa mang passport Việt Nam qua Singapore là người ta nhìn cái mắt khác liền mấy người qua làm gái làm gì đấy đó đó cho nên Việt Nam đi tới đâu bị ma kiến hết không qua hàng không đủ thứ không còn qua thịt thủy ăn cắp rồi ăn đồ trong tiệm mấy cái mấy cái đồng hồ trừ sĩ nọ tiếp viên hàng không thì đi buôn lậu không đi uh, ờ, đi buôn lậu ở ở nhật nọ hàng lậu về họ đuổi rước nhiều cái chuyện xảy ra từ việt nam không mà trong 46 năm đó từ khi mà cộng sản lên à, nắm quyền đó, việt nam mang tiếng đủ thứ không cái người chỉ là có số nhỏ thôi làm hồi làm làm hôi cái cái nồi canh đó, người ta nói với cái sâu người ta nói là một con sâu là là rầu nồi canh là vậy không à, trẻ trâu 18 tuổi mặc dù ta 18 tuổi mặc non kẹt à không biết gì hết ừ. Ừ, đi ra nước ngoài nữa à, đi du học nữa với tiền cha mẹ phải có tiền phải có công với có đảng trưởng đảng um, đảng viên nọ được con ra ngoài người bắc nữa phải không người con ra ngoài nước ngoài đi du học ra đó bị xúi dục không ở nước ngoài những cái cờ vàng cùng hai cờ đỏ vậy mà được quyền của thị trưởng đó họ cho treo lên đó là cái điều đó còn mình dịch xuống là mình vi phạm vô cái hình, tội hành trấn hình sự à, hình sự của cái um, cái, cái, um, cái tỉnh đó à, hai cái tiểu bang đó nếu mình mỹ là tiểu bang Canada cũng vậy ừ. bạn qua du học dám không người ta treo đồ mình không mình không thấy bực dọc mình mình uh, mình mình kéo xuống mình bị tội lên phá hoại tư trang của thành phố đó thấy chưa ừ. đã đi du học rồi ừ. học sinh nước ngoài nữa nó làm như vậy người ta trục xuất rồi ta là cứ để nếu mà để để để chờ để là phiền những cái người khác không? đúng ra cô cậu nó nên cúng gói về bây giờ nó lên như vậy thì xảy ra như vậy đó thì nó tới những cái bị cái vết rồi đúng không cái vết rồi khó mà đi xin đi du học ở mỹ được tao ra cũng cho ừ. qua đây mình du học rồi để mình học những cái hay quá nước ngoài mà nó đi du học rồi mà trung học đã du học rồi trời ơi thường là người ta đi đại học người ta du học rồi trung học rồi qua kiểu mà qua đó là năm um, đủ thời gian xin ở lại như vậy phải không nếu ở lại mà cái tính không hãn rồi thì trước sau thì cũng bị lật tù cũng bị uh, trục xuất rồi này coi lên là mua vé máy bay về về cùng với Việt Nam chống ờ, chống dịch Vũ Hán như là chống giặc ừ. cái đó là tầm bậy hàng như mình về Việt Nam à không mình giật cái cờ xuống mình xé ở Việt Nam này. đó cũng được đó, không hay mình đem cờ vào treo ở Việt Nam này cũng không được đó, vi phạm cái nước ở nước sở nước sở tại đó mà đi du lịch hay đi du học Đúng không cây ngon ngon cái cờ vàng á của Việt Nam Cộng Hòa á, cũng còn được treo ở trong hồi Asian họp họp ở sinh ở Indonesia cũng đã được treo ở ở Indonesia trong Asian nó vẫn có cái cờ vàng nó vẫn xuất hiện chứ không phải không Indonesia không sợ đất Việt Nam vậy đó cho nên nó mới trưng cái cầu vàng lên các bạn um, vô YouTube có tìm lại cuộc họp ở Indonesia về ASEAN đó, đó những cái hội đồng quốc gia của um, Á Châu á các bạn sẽ thấy rồi ông thủ tướng Phúc mà còn đi ngang qua cái cờ vàng ba sọc đỏ ở Indonesia không ở Indo không thì um, vẫn còn hiện diện chứ không còn hiện diện vẫn còn nhưng mà ta không có lên thôi Hồng ơi cho anh thêm ly nữa đi ngon quá ừ. thôi mình chỉ ờ, chừng đó ờ, bà tỏ với ờ, cái độc thoại của mình về hai lá cờ vàng cờ đỏ nói ra thì at Rome you do like Roman do right. đó có lời khuyên cho những cái du học sinh không mình tới cái đất nước nào đó mình phải tôn trọng cái luật lệ của đất nước đó chứ đừng có nghĩ là mình làm càng không không có chuyện đó cả cái người mà à, du lịch cũng vậy du lịch từ Việt Nam qua đây cũng vậy tách luôn cho du lịch romance đâu đó nhập gia tri tục đó cái câu đó là cái câu tiếng Anh đó, là tiếng Việt mình dịch ra là nhập gia tùy tục thôi thôi chào các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành à, mình nói tiếp là bây giờ sao ở Việt Nam có những chuyện à, mắc cười đó nghĩa là sao cái vụ mà VinFast á phát gì đó mà chắc là mình thấy là Win à, ép luôn à, không cái này chắc là mình chậm cho phát thì nổi không cái xe hơi á thì nghĩa là mua từ mua đồ phụ tùng này nọ từ của những cái uh, cửa à, hàng của bên Đức trên hạn rồi uh, tùm lum tùm la hết cả có cả đồ phụ tùng của trai của Trung Cộng này nọ ông Việt Nam sao không làm đất thì được đó thua cả và tụi Campuchia luôn Campuchia nó nó tạo ra tự nó mà sản xuất ra được cái xe của riêng của nó luôn nghĩa là mà cầu à, à, à, bản quyền luôn phải không còn này Việt Nam lắp ráp mua máy đồ tùm lum tà la rồi những cái phần mềm phần cứng gì mà trong xe ra là tùm lum hết hay là cửa gì là từ cái xe này mua cái phụ tùng của xe này đem qua cái xe nọ ráp thì làm sao nó nó nó, nó vừa khích được Đúng không chẳng hạn vậy thì tất cả nhưng mà ở Việt Nam thì anh có cái lạ à, thí dụ người ta đưa lên YouTube để người ta nghĩa là giống như là họ um, nói cho những người mà mua xe này nọ đấy chẳng hạn như là bên đây á, là nó đưa lên YouTube á là ví dụ nó à, ờ, nó coi thử coi ở máy này mà mấy phần này nọ là Panasonic Sony này nọ đem ra nói hết á nói ờ, cái cái điểm đặc điểm của nó và cái điểm xấu nữa không cả giữa giữa cái điểm ờ, hay và điểm tốt và điểm xấu không thì để cái người mà sử dụng đó hoặc là những cái những cái hãng xưởng mà làm ra đó thì họ lấy kinh nghiệm để họ làm cái đợt sau họ sẽ làm tốt hơn nữa không à, như xe hơi cũng đấy cũng vậy xe Ford rồi xe Buick hoặc GMC Toyota hoặc gì tùm lum Mercedes cũng vậy đem ra nó mổ xẻ nó nó, nó nói hết á để chi để cho họ trong cái cái phần mới này thì họ có thể những cái xe mới họ có thể làm tốt hơn không ai bên đây mà đi ra kêu cảnh sát ấy các bạn không à, nhưng mà chỉ có ở Việt Nam là mọi chuyện là đều có chỉ có ở Việt Nam thôi như là ờ, đưa lên YouTube nói những cái điểm xa điểm ờ, sót này nọ là kêu công an tới đó à, bịt miệng không đem YouTube xuống mà thật ra khi mà đưa lên YouTube là người ta đã người ta ta đã giữ lại hết rồi có những người đã giữ lại ta coi hết rồi phải không đưa lên khoảng ngày mới có người tôi coi rồi không thì đó thì à, tôi truyền miệng này nọ ra thì bây giờ cái đêm bắt mà kêu công an tới báo cho công công an rồi công an uh, xử lý rồi nọ ở đây công an không có làm cái chuyện rùi như vậy các bạn ơi nên là họ không có làm họ bảo vệ dân còn Việt Nam là sao công an lại làm gì hù dân à, à nghe tới công an dân sợ thải ờ, nước giấm trong quần luôn thấy chưa đó cho nên á cái lề lối ở Việt Nam mình á là nó sẽ không tiến triển được hở ra mình làm một cái gì đó nó sai nó sai sót hay cái gì là cho em ra nói cái là bắt đầu cái công an tới làm sao mình biết là cái khuyết điểm tại sao ở Việt Nam chỉ có một một đảng là vậy không mình không biết ra cái khuyết điểm sao mình làm tốt hơn được những cái hàng mới đây mình sẽ làm chế tạo ra thì làm sao mình đi kịp với nước ngoài sao không chưa chưa kịp với ờ, Campuchia với Lào nữa mà làm sao mà, mà ra mà vượt đại dương để qua mà tới tận đây được thấy không các bạn phải suy nghĩ như vậy thấy không nhưng cái viên VinFast là tầm bậy không người ta đã đưa ra những cái điểm như vậy chạy chưa có 8 ngàn cây số ở đây mình mua chiếc xe cũ trăm ngàn cây số rồi nhưng mà còn chạy lên nó vẫn tốt như thường không bị hư gì hết không bị sụt sạc không có việc uh, lắc queo gì đó đâu không tại vì sao thì mình mua cái xe cũ trăm ngàn cây số thì nó có có bảo bảo hiểm thì nó ví dụ bảo hiểm mình năm thì năm đó nó bị cái gì đó thì là cái cái chủ xe bán mà họ chịu trách nhiệm rồi cái hãng xe bán xe cũ và chịu trách nhiệm bảo hành mà làm rồi đêm đó là sửa cho mình không rút tiền đó à, mà nó lại hơi rồi nó, nó, nó chỉ dẫn cho mình à, vì cái lỗi như vậy vậy vậy đó, à, trăm ngàn cái số ở đây á, xe nó vẫn còn tốt các bạn ví dụ như trăm ngàn cái số là người người ta mua từ hồi năm 2018 không họ chạy tới giờ là 100 ngàn cái số có thể hơn nữa không bán lại vé cái giá nhiều lúc chỉ một phần ba hay là phần nửa cái xe đó thấy chưa đó thì mình đó là cái xe cũ còn là xe mới xe mới ken luôn từ trong ờ, hãng xưởng xuất ra luôn mà bị mà gì chạy cái tám ngàn cây số á thì bị mà tới mà cả mà một đống lỗi tùm lum là lỗi về phần mềm lỗi về vi tính lỗi về bánh xe lỗi về cửa lỗi về uh, nắp uh, bình xăng này nọ đủ thứ hết nhưng mà tại sao không chịu làm tốt hơn cho họ phải không rồi còn những cái chuyên viên mà à, à, này nọ làm trong đó làm tầm bậy tầm bạ da của ta da da da ghế da rồi nhớt nhiếc gì nó bôi tùm lum rồi là như bên đây nó kiện ra tòa đấy các bạn cái kiện là sang xe băng không liền đền là mấy triệu luôn chứ không phải đâu Cứ mua cái xe ví dụ như khoảng trăm ngàn đô đi hai tỷ đi không mới kiện đâu phải kiện hai tỷ kiện ra triệu đô vậy đó ở đây cái xứ này nó vậy đó không đây nhiều cái nhiều cái mắc cười lắm cái thằng kia nó mua cái búa à, mua cái búa mua về nhà nó gõ gõ đóng đinh ra cái búa rồi mà xúc ra văng vào đầu nó mà nó đem ra kiện cả một cái triệu đô luôn thấy chưa không rất là như vậy là cái, cái, cái, cái đời sống Việt Nam không có chuyện đó mua về bị hư rồi quyền của mình đâu ra ờ, lạng quạng kêu ra là kêu công an tới nữa bây giờ nó bắt cái công an là sao là ông thân gì đó để người ta sợ ra không dám nói năng ra gì hết thì làm sao sửa được không? cho nên Vin Vin Fast cần phải học hỏi đừng có đem ra những cái kiểu mà du côn con đồ ra mà trị với những người mà tiêu thụ phải không người tiêu thụ đã bỏ tiền ra phải không dù cái thằng đó nó cũng là con ông cháu trai rồi nó mua nhà uh, ờ, vin rồi mua xe vin nữa nhưng mà cái đó là cái tiền của nó phải không nhưng mà mình mua ra mình phải xài cho, cho tốt phải không bảo hiểm cho mình à, phục vụ tốt phải không thì đó là như vậy cái quan điểm là bộ tốt hay không chứ em ra cũng không ai ra hù đó thấy chưa bịt miệng à, thì làm sao mà đem đem xe qua bán bên Canada được bên Canada rồi xứ lạnh nữa chạy lại quạng rồi nó nó thương cả lòng nó phát bán nuôi giống luôn không có đủ tiền để trả cho, cho nó kiện bây giờ nên Việt Nam xứ chỉ có chuyện ở Việt Nam mới có thôi không ờ, cho nên nó những cái mà mà, mà không nên như đây mình thấy không như cái máy mà ờ, vắt ra vắt cái chanh của mình nó nó chậm chậm nó hư mua cũng lâu rồi quăng thùng rác không có sửa vậy đó sửa đi rồi lúc luôn cũng ờ, chậm trở lại à. mua cái mới thấy ra hai cái bình sẽ phun hơi nước nóng đi à, giữ ấm trong nhà đó giữ cái hơi nước trong nhà đó không à, mua khoảng một năm nó hết bảo hành rồi không bây giờ đem ra sửa tốn tiền bắt cầu quăng quăng ra không à, tái chế làm gì vậy đó không mua mới mua mới nhiều lúc rẻ hơn sửa hơn bên đây nữa các bạn nên bên đây là nó xài là như vậy tư bản xài là như vậy ở Việt Nam mình hư là chuyên môn sửa tới sửa lùi sửa lùi sửa tới không không dám bỏ nữa không mua cái gì cũng không dám bỏ Ờ, bây giờ cái dụ như ờ, cô cậu đó mua cái xe đó bây giờ thì sao thì đó, đó là như vậy cái chuyện chỉ Việt Nam mới có thôi chứ nước ngoài không ai có rồi qua bên ngoài Campuchia thì cũng bảo hành đàng hoàng không có phải gọi về cảnh sát hay cũng an tới để hù dọa ra đưa ra tòa thư tiền ra tòa cái lỗi của mình mình chế tạo xe ra không làm cho hài lòng khách hàng khách hàng có quyền thưa mình thêm mẹ mình luôn chứ không phải đâu không đó là chuyện việt nam rồi anh chúc các bạn nhiều sức khỏe để chống lại con dịch này nó đang tấn công ở Việt Nam à, con dịch Vũ Hán này dịch Việt Cộng không đó cho nên các bạn giữ sức khỏe Bye-bye.